Chào cả nhà à, Bên Linh á, sắp đến lễ Phục sinh rồi Cho nên à, ở tất cả các cửa hàng đều bán rất là nhiều ờ, sô-cô-la Và đặc biệt là sô-cô-la hình thỏ nè Nhiều ha Còn đằng kia nữa, chút xíu Linh lại đó Linh quay cho mình coi ở đây thì có nhiều loại hình trứng nè có sô cô la sữa nè ha rồi trong đây á, là cái gì thì linh chưa có biết tại vì linh rất là ít ăn sô cô la chỉ có nhà linh đó nhà linh ăn nhiều đây loại sữa này mình thấy rõ ràng luôn ha cái này gọi là cái uh, carrot cake mà linh không biết trong đó có vị cà rốt không thì linh không biết nha còn cái loại này thì có hạt đậu ở trong nhiều hết cả nhà ha còn cái loại này là loại vừa ờ, nghĩa là không có đường và không có sữa oh sorry không có sữa còn đây có nhiều loại hơn hình con vịt nè hình đủ thứ hết dễ thương không nè dễ thương không nè đây nữa nè nhìn là thấy có mùa xuân tới rồi ha tới mùa xuân rồi mai sắm nó bị bể hết rồi à, còn bên đây nữa nè cả nhà ơi đây coi có hình gì đây cũng vẫn là hình con thỏ nè con gà nè đây nữa nè con gà con gà mẹ nhiều loại bánh hơn nữa này ha bên mình đó mọi người lễ phục sinh là sẽ làm gì rồi người ta bắt đầu trang trí lên mấy cái cây bằng mấy cái trứng như vậy nè đây là trứng gỗ chưa tới ngày nên nhà linh chưa có trang trí cái này là chỗ linh học vẽ thôi dễ thương ha quay xa cho mọi người coi nè à, đâu phải mình chỉ ờ, trang trí trên cây mai cây đào không đâu cái bạn đó cứ đứng ờ, trước cái chỗ quay của mình làm linh phải dịch dịch dịch cái camera của linh đây là cái gốc nhỏ xíu của nhà Linh mà Linh dùng để uh, sử dụng trang trí cắm hoa cho gia đình vào dịp Tết hoặc là những dịp như thế này nè đây là cái túi trứng à, Linh mua là gần 3 đồng 2 đồng 99 Linh mua hai hộp oh. <laughs> đây là cái hộp trứng mà à, con Linh đã trang trí vào những năm trước rồi bây giờ thì nó lớn rồi nó không trang trí nữa linh sẽ sử dụng cái này để treo lên cái cây mấy cái này trứng của mình làm thì nó hơi nặng một tí cho nên linh sẽ ờ, trang trí nó ở trên cái cành lớn còn mấy cái này xé ra à, nó nhẹ lắm cả nhà ơi giống như là trứng cút của mình người ta lấy người ta làm á cho nên nó rất là nhẹ à, mua thế rẻ hơn mà tự làm tự làm hơi bị mệt cái này người ta đã uh, làm cái khoanh sẵn như vậy rồi mình chỉ lấy mình treo lên thôi cái cây này ở cả nhà nó cái cây này nè sống rất là lâu nha nếu mình để cho ở trong cái chậu như vậy và mình thêm nước vào và mình cứ giữ nó thì nó ra rễ rất là nhiều và sau đó mình đem thêm mình trồng dưới đất bình thường thôi thì nhà linh mấy năm trước cũng ờ, có một cây rồi xong rồi đem ờ, rồi rồi ờ, để dành trồng thì nó nó nó cao rồi nhưng mà nó không có cái cành đẹp á cho nên linh ờ, không có chặt vào mà cái cành này linh mua à quên nữa cái cành này linh mua nguyên cái cành này luôn á là ba đồng cũng rẻ ha trong cái túi này á, thì có ờ, trứng lớn và trứng nhỏ luôn lần trước linh tới cái chỗ vẽ của linh á, thì thấy cái chị kia chỉ làm ờ, bằng gỗ rất là đẹp chỉ làm luôn á nha thì trong cái clip mà linh trong cái clip này nè thì linh có quay cái cây mà ở chỗ linh vẽ đó người ta treo lên rồi thì cũng bằng gỗ nhưng mà cái đó đó, đó là người ta làm sẵn còn linh thấy cái chị đó là chỉ vẽ bằng gỗ luôn mấy cái trứng này ai khéo tay lên thì làm sẽ rất là đẹp năm ngoái này coi coi linh làm cái này dễ thương không đẹp ghê cái vân thủy đó mọi người nhìn đẹp ha sau cái uh, trang trí này á, thì ngày 16 tới mình sẽ uh, tổ chức ăn sáng chung với cái gia đình và hôm đó Linh sẽ uh, cũng như hình lại và chia sẻ với mọi người sắp rớt ra tại mình dán không kỹ để lấy cái này ra thì sợ quá nó rớt xuống lỗ á lấy cái khác treo lên cái khác cũng đẹp lắm cũng là vân thủy như là một cái màu khác hồi nãy linh ghi chặt quá hồi nãy linh ghi chặt quá cho nên nó uh, bị uh, thoát ra khỏi cái cái trứng phải cẩn thận hơn bên Việt Nam mình hình như là cũng có ngày lễ phục sinh đó nhưng mà mọi người có trang trí vậy không ta ngoài cái trang trí trong nhà có những người mình người ta xuyên đó người ta cũng ờ, trang trí ở ngoài cái ờ, mấy cái cây ở ngoài đường của người ta luôn nhưng mà linh sợ lạnh lắm Rồi ra đứng mà treo treo mấy cái trứng lên thôi thôi linh không làm đâu linh thôi bị lười ở cả nhà người ta làm sẵn cái khoanh gì để mình đeo vào cũng dễ nhưng mà linh nghĩ là mình cột thì dễ hơn mình tự cột thì nó khỏi phải trồng xuống đây bên đây họ có một cái cũng cột không kỹ thì mình phải tự cột lại đây mình cột qua đây kia đi cho nó có cái màu khác ha. Linh đã trang trí xong cái cây này rồi nè Nhìn cũng dễ thương ha cả nhà ha Cho cái nhà mình có sức sống một tí Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi Linh treo cái bức tranh nãy giờ đụng vào mà không có để ý Cái bức tranh nó bị xéo xẹo rồi Để ờ, Linh quay xong Linh sẽ chỉnh lại Con nói gì con? Je moet er wat onder doen, want anders gaat het weer nat worden Ừ, để mà làm Nhìn dễ thương ha cả nhà ha Chào cả nhà, đây là bữa sáng đầu tiên của ngày lễ Phục sinh, à, gia đình Linh ăn sáng cùng nhau. Mình có thể đến nhà người thân của mình ăn vào ngày lễ đầu tiên hoặc là ngày mai, ngày thứ hai là ngày lễ thứ hai. Nhưng mà gia đình Linh hôm nay sẽ ăn chung với nhau thì bày vẽ một chút. Tụi Linh có ờ, ăn vô khót, quên đem vô khót ra rồi thì có ăn với những cái loại hạt này nè. Hạt hướng dương, hạt chia, rồi hạt lanh, rồi à, bắp bắp cái này flex bắp lên à, cái tên nó linh quên mất tiêu rồi ờ, à, rồi ngũ cốc và bánh mì vài loại bánh mì thì hôm nay mình bày vẽ một tí chứ bình thường thì cũng à, ăn vội vàng để đi làm đi học thôi thì ngày cái lễ phục sinh này bên linh được nghỉ 4 ngày ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật và ngày thứ hai cho nên mọi người hay lấy cái ngày lễ này để đi du lịch luôn nhưng mà gia đình Linh nó chỉ đi du lịch ở trong nước không đi ra ngoài cho nên chỉ đi vào những giống như đi một ngày rồi về thôi thì ngoài cái uh, ờ, sô cô la nè rồi ăn sáng cùng nhau mọi người có thể gửi thiệp nữa hôm trước Linh có uh, quay một cái uh, clip về mấy tấm thiệp phục sinh xong nó bị hư rồi khi mà Linh quay trở lại Linh quay nữa thì họ dẹp nó mất tiêu rồi chắc linh tới trễ mà linh nghĩ không trễ đâu linh tới khoảng ừ, bốn năm ngày trước á, thì không thấy nữa họ dẹp mất rồi cho nên không có thể chia sẻ cho mọi người thấy cái thiệp phục sinh như thế nào à, thật ra thì linh cũng chưa bao giờ chưa bao giờ gửi thiệp phục sinh cho ai luôn và cũng chưa bao giờ nhận cái thiệp phục sinh của bất cứ người nào hết đó lễ phục sinh thì phải có uh, ờ, chocolate kiểu phục sinh nè linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh nha và linh chúc mọi người một ngày thật là vui một ngày lễ phục sinh thật an lành cảm ơn cả nhà bye bye hãy quên nhớ subscribe share nhấn chuông và like dùm linh nhé cảm ơn cả nhà